công của câu lạc bộ cái điểm thứ hai nữa là cái điểm là trong cái chất lượng những cái tập sách của chúng ta mặc dù là 4 năm là một cái chặng đường chưa phải là dài nhưng chúng ta đã có những thành quả cái thành quả ở đây là những cái tập sách ra chất lượng theo tôi đánh giá là chất lượng là có có tốt thế và có sự chuyển biến mỗi tập thì nó có một cái hương vị riêng và nó mang được cái hơi thở cuộc sống mang được cái tâm tư tình cảm của những nhà thơ những nhạc sĩ quần của của sách này cái điều đó là điều quý nhất. bởi vì là vừa rồi tôi nghe một số bài hát và trong đó có những cái bài hát của câu lạc bộ mình thì tức là cái cái khoảng cách mà giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư mà nó cũng không phải là xa thế và đọc lại một số những cái phần mà thơ mà câu lạc bộ mình ra mắt thì là tôi thấy thì là nó cũng chất lượng nó chất lượng chỉ có điều thì là mỗi năm thì mình phải nâng cao lên và tôi rất tin tưởng ở cái hội đồng biên tập này các làm việc như thế là với uh, uh, 400 hơn 400 tác phẩm và 150 tác giả biên tập như thế là công phu và chất lượng và tôi nghĩ thì là tôi chỉ nói riêng về cái tập sách đây là một cái một cái mốc mà để một cái chặng đường nào đó chúng ta nhìn lại một cái mốc rất đáng tự hào tin cậy và cho tất cả những cái người mà làm thơ và chuyên nghiệp như chúng tôi và những cái người mà làm thơ như thế các tất cả những cái người mà công tác với lại tập sách này xin à, quay lại biên tập khá cẩn thận và tuyển chọn được 150 tác giả cùng với lại 460 trang in và 400 bài thơ lúc nãy tôi cũng trao đổi với anh một số nhà thơ như là nhà thơ Nguyễn Đức Mậu và các anh nói và là anh nhà thơ Vũ Đạt thì tôi thấy là, là, là cái, cái chất lượng của tập thơ này tôi thấy là khá hơn cái tập thơ trước nó khá chẳng hạn như anh Trần Đức Cường vừa nói đấy là các anh đã đưa cái chất lượng lên hàng đầu và loại bỏ tới 40 tác giả ấy thế thì đây đây là cái cái cái cái cái, cái mà ưu điểm của cái cuốn sách này à, tôi đọc qua và có thể nói rằng là ở ờ, 460 trang in nó có mặt của rất nhiều các cái tác giả ở trên khắp mọi miền đất nước và đây chính là một cái ưu điểm và cái tập thơ này nó cho thấy cái tình yêu quê hương tình yêu con người vẫn là một cái dòng chảy chủ đạo vẫn là hơi thở chính vẫn là mạch nguồn của tuyển thơ với một cái tựa đề là nơi ta tình về uh, rất có ý nghĩa xin một lần nữa chúc mừng các anh các chị có mặt trong tập thơ này ở ờ, tập thơ thứ hai này thì có lẽ các tác giả đã chọn các cái bài thơ chọn lọc của mình để gửi về và phải nói là cái công việc biên tập các anh ấy chị làm có thể nói là khá kỹ cho nên là tôi có thể là tôi có thể nói là trong các cái câu lạc bộ thơ tôi đã đến dự thì có lẽ đây là một trong tuyển tập thơ khá nhất cho đến hôm nay mà tôi đã đọc thế thì hôm nay tôi xin uh, bình một số bài thơ ở trong các cái tập thơ này à, đầu tiên à, tôi xin nói về một cái bài thơ tương đối đặc biệt của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Thật ra Nguyễn Đức Mậu đã là một cái tên tuổi à, rất lấy, lấy lần trong chiến tranh. Sau chiến tranh thì chúng ta đang đợi anh những cái tình đoàn mới. Và tôi nghĩ rằng là cái thế hệ thơ Trung Mỹ cho gối đầu sang cái thế hệ hậu chiến các anh vẫn chứng tỏ một bản lĩnh thơ của mình và hôm nay ở trong tập này tôi rất thích một bài thơ của anh Nguyễn Đức Mộng tôi sẽ bàn về cái bài thơ này với bạn bởi vì đây nó sẽ là một cái kỹ năng để sáng tác cái bài thơ đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn à, một cái tựa đề có vẻ văn xuôi nhưng thật ra đây là một bức tranh đàn bò vàng trên đồng cỏ xa xanh gặm cỏ hoàng hôn gọc buổi chiều xót lại mùa dạo rực chỉ đàn bò biết được vị cỏ dâm gian đầu lưỡi ngọt mềm đàn bò đi đùng đình một gam màu vàng óng trước thiên nhiên những chiếc bụng tròn căng mang mặt trời xuống núi kìa vầng trăng như chiếc tù và và người chăn bò bỏ kìa vầng trăng như chiếc tù và người chăn bò bỏ quên đàn bò vàng trên đồng cỏ chiều yên tiếng ngõ rơi tiếng mõ rơi đều cả đồng cỏ lúc vào khoảng tối như vẫn còn rung nhịp mõ kêu có một kẻ đi sau người chân bò mê mải túi áo gói đầy hương cỏ thơm trái tim được đầy tiếng sáo và tiếng mõ đôi mắt đông đầy ràn rộ suối trăng non đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn thưa các anh chị cái mới của bài thơ này chính là một cái bức tranh về một buổi chiều hoàng hôn à, và nhà thơ không nói gì nhiều nhà thơ chỉ tả thôi nhưng mà tôi trong cái ờ, thời gian tôi dạy ở trường viết văn nguyễn du chỗ đại văn hóa thì tôi có nói với các em sinh viên năm cuối về cái kỹ năng sáng tác thơ người ta muốn phát hiện cú thơ thì người ta phải dựa vào thị giác thơ thị giác thị giác thơ thì gồm có bảy cái giác quan thứ nhất là ấn tượng thị giác ấn tượng thí, thính giác ấn tượng khiếu giác ấn tượng vị giác ấn tượng xúc giác rồi sau đến ấn tượng chi giác và ấn tượng linh giác phần nhiều các cái tứ thơ được phát hiện từ ấn tượng thị giác và có thể nói trong bài thơ này của Nguyễn Đức Mậu và nhà thơ Đức Độ thì cái ấn tượng thị giác đã dựng lên một cái bức tranh rất đẹp và sau đấy là gì và sau đấy là ấn tượng khiếu giác ấn tượng vị giác và ấn tượng thính giác tôi rất lạ ở đây một cái bài thơ mà mà mà, mà có thể vận dụng được đến tất cả như thế là đến bốn năm cái cái yếu tố của, của của thính giác phát hiện thì là điều rất lạ chẳng hạn như là vị cỏ dâm gian đầu lưỡi ngọt mềm vâng đấy là ấn tượng vị giác một gam màu vàng óng trước thiên nhiên ấn tượng thị giác đấy là bức tranh và tiếng mõ rơi tiếng mõ rơi đều đàn vò và, và cái đàn bò vàng trên cái đồng mỏ Triều Yên và cái tiếng võ thì đấy chính là cái ấn tượng tính giác và tôi muốn nhắc lại các bạn này khi chúng ta muốn phát hiện tuổi thơ thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phát hiện bằng cái ấn tượng tính giác nó chiếm đến 70 phần trăm phát hiện tuổi thơ sau đó chúng ta sẽ lắng nghe các âm thanh sau đó chúng ta đợi các cái cảm xúc nó đến từ cái các cái xúc giác khác chẳng hạn như xúc giác như vị giác và ở đằng sâu trong nó là trí giác cái trí giác như thế nào trí giác ở trong này nhà thờ đức tin mẫu có hai thứ rất đặc biệt trái tim đựng đầy tiếng sáo và tiếng mõ ở ờ, một cái trái tim mà đựng đầy tiếng sáo và tiếng mõ đôi mắt đông đầy dàn ruộng suối trăng non còn túi áo gói đầy hương cỏ thơm tôi cho đây là à, anh ấy đã sử dụng kỹ thuật và xin nói với các anh là à, tôi muốn nói đến bài thơ này như để muốn nói với các bạn rằng à, hôm nào tôi đã trao đổi với anh Trần Cường nếu sắp tới có có có gì chúng tôi sẽ tôi sẽ lại cùng với các bạn chúng ta sẽ trao đổi một số cái vấn đề về kỹ năng sáng tác thì các bạn ở trong cái ờ, tập thờ các bạn tôi phải nói là uh, có rất có cái ấn tượng rất lớn với một tác giả đây là một tác giả thương binh nhà thơ vũ huy trương hôm nay anh có mặt đây không anh trương lên đây vâng mời anh trương lên đây à, thưa anh tôi được biết là qua anh trần cường cho biết là nhà thơ kỵ binh vũ huy trương đã trải qua hai lần đối mặt với sống chết đó là lần anh ở chiến trường và sau đó anh đi tên lại chống chọi với căn bệnh ung thư ở cái bài thơ của anh của anh Vũ Huy trường người bác một là một cựu chiến binh nặng qua hai lần chiến đấu với cái chết và bệnh tật thơ ông thơ đối với ông à, tôi nghĩ nó như là một cánh cửa của tinh thần nối tâm hồn ông với người lính với bạn bè văn chương và tôi rất ấn tượng với cái bài thơ lục bát của anh cái bài thơ thương mùa hoa gạo cái bài này như thế là bắt đầu à, tứ thơ bằng một cái câu ca dao bao giờ cho đến tháng 3 hoa gạo xuống xuống thì cha hạt vừng em ơi sao cứ lừng chừng hoa gạo đã rụng hạt vừng không cha ở cái khổ đầu tiên của bài thơ này là tác giả sau khi sử dụng hai câu ca dao đã đặt câu hỏi là hoa em ơi sao cứ lừng chừng hoa gạo đã dựng hạt vừng không ra và nhà thơ đã kể lại một câu chuyện và các khổ thơ sau nó như thế này ngày xưa cứ đến tháng 3 cây gạo đầu xóm trổ hoa rực hồng có người vợ trẻ chờ chồng nhặt bông hoa rụng đếm cùng thời gian chiến trường bom đạn nát tan người đi đi mãi gian nan chẳng về ra đi anh giữ lời thề chưa diệt hết giặc chưa về quê hương biết rằng bao lỗi nhớ thương hẹn ngày chiến thắng quê hương đón chờ thế rồi tin đến bất ngờ anh đi xa mãi dưới mùa hoa rơi đầu xóm hoa gạo đỏ tươi có người thiếu vụ mưa rơi trong lòng nhặt hoa nước mắt lưng chồng thương hoa gạo rụng hạt vừng của ông cha có thể nói là cái nhà thơ đã kể bằng một cái câu chuyện rất cảm động về cái chuyện tại sao mà đến tháng 3 rồi mà à, hạt vùng vẫn chưa cha và cái người trai năm ấy đi vào chiến tranh không trở về à, ở một cái bài thơ này thì tôi nói rằng là đây là bắt đã bắt được một bài thơ tương đối đặc biệt và tôi nghĩ đây là một cái bài thơ thành công và có lẽ là tôi cũng không nghĩ là tại hôm tôi trao đổi với anh, anh cường thì tôi không nghĩ là bác đã trải qua như thế là Ờ, chiến tranh và đi qua được những cái cái cái cái, cái, cái uh, chặng đường rất gian nan của đời người như thế nhưng mà cho đến hôm nay thì nói với cái, cái tình yêu thơ ca thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái nó nổi cứu cánh và nó sẽ thế là ờ, có thể là nó sẽ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời bạn các bác sẽ thấy là từ thi ca nó sẽ là cả cái phần còn lại của cuộc sống và thưa bác thế này à, trong cái bài này tại sao tôi ấn tượng là bởi vì hoa gạo là là hoa bổng biên chính là hoa bổ nguyên và trong cái đợt tôi đi lên uh, vị xuyên thì tôi được nghe một người bạn văn đó là nhà văn ngọc bái anh ấy kể lại cho tôi là trong chiến trận vị xuyên sau một ngày à, chiến đấu ở chiến trận vị xuyên ở cái điểm cao ờ, một năm không ba thì người ta đã phải hạ cả một cánh rừng hoa cám tức là cánh rừng bộng biên để dệt gỗ làm áo quan và sau trận đánh ấy từ cái cao điểm ấy về đến Hà Giang 20 km là toàn bộ các cái quan tài hoa cạnh chôn cất các chiến sĩ thân yêu của chúng ta và đấy tôi nghĩ tại sao cũng lạ thế có cái bắt gặp sự hoa gạo quá về là hoa của mình thì trong cái bài thơ tôi viết về về về về về, về mộc biên biên giới gắn tôi viết như thế này à, năm ấy dọc sông lô sau trận đánh cuối cùng cả một cánh rừng mộc miên được hạ xuống để sẻ làm áo quan sau trận đánh cuối cùng các anh nằm lại với hà giang mưa vị xuyên mưa biên thủy đưa các anh từ vị xuyên xuống núi gió biên thủy tiễn các anh vào đất bên kia biên giới hoa mộc miên nở còn bên này biên giới gỗ mộc biên sẽ làm áo quan sông lô bình thản trôi qua hai miền đất như không có chuyện gì à, thưa bác bác là một cái cái ờ, binh trong chiến tranh chống mỹ và những người cái binh trong chiến tranh tống đầu à, người ta cũng đã để lại những hiện tượng rất là à, có phải nói là những khúc, khúc ca đi tráng nhất của chiến tranh và hôm nay thì là cũng qua những cái bài thơ này thì là xin chúc bác có một sức khỏe dồi dào sáng tác cảm ơn bác kính thưa các quý vị đại biểu kính thưa toàn thể anh chị em trong ờ, câu lạc bộ tôi hôm nay thật sự hạnh phúc và rất là vinh dự được nhà ờ, thơ Nguyễn Đình Chiến đã bình bài thơ của tôi bằng những cái xúc cảm bằng những cái kỷ niệm của một thời chiến tranh mà chúng tôi đã đi qua và tôi đã để lại một ờ, bài thơ với rất nhiều những cái tranh ra sau khi tôi viết thì tôi cũng không nghĩ rằng bài thơ của tôi lại ờ, được các nhà thơ có những cái đại ý và quan tâm là đưa bài thơ của tôi để bình trước câu lạc bộ ta trong ngày hôm nay là ờ, là một người lính trở về sau chiến tranh và cũng nhà thơ Nguyễn Việt Tiến vừa giới thiệu tôi đã trải qua những cái giai đoạn rất là khốc liệt của chiến tranh và đến giờ này trên thân hình thì còn mang rất nhiều thương tật cũng như bệnh tật tôi đã đi qua rất nhiều những cái khó khăn gian khổ để giành giật lại với cuộc sống và tôi nghĩ rằng một cái điều thật là tình cờ trong tình yêu bất ngờ tôi đến với lại thơ ca trước đây thì cũng không tôi cũng không làm thơ nhiều rất yêu thơ nhưng mà không làm thơ nhưng mà tình cờ tôi xem nhiều thơ và đọc nhiều và tôi thấy thơ là mặt sống là những cái gì đó tạo cho tôi có một cái niềm tin và có những cái để cho tôi phấn đấu vượt qua những cái khó khăn của bệnh tật sau khi tôi đã được quân ngũ nhân buổi hôm nay xin chân thành cảm ơn nhà thơ nguyễn thị chiến đã có những cái đời bình thật sâu sắc và có những cái đồng viên khích lệ xin chân thành cảm ơn cảm ơn ờ, <laughs> nhà thờ chúc bác ờ, sẽ có những cái ờ, sáng tác mới và xúc động viết về chiến tranh viết về nỗi mất mát và đồng thời viết về quê hương hôm nay à, thưa các anh chị cùng với những cái nỗi mất mát đau thương của một thời trận mạc và những cái vết thương chưa lành sẹo trong tâm hồn của con người hôm nay thì bài thơ tìm anh à, của nhà thơ Trần Đức Cường hội viên hội à, văn hội nhà văn Hà Nội viết về anh trai mình là liệt sĩ à, Trần Mạnh Hùng tôi có được nghe một cái câu chuyện rất cảm động khi anh Cường có nói tôi là mãi đến sau này trong chiến tranh thì gia đình mới vào trong Nam vào vùng Tây Ninh chiến trường cũ và được biết là anh Trần Mạnh Hùng anh trai của anh Cường đã là đặc bộ đội đặc công và hy sinh ở chiến trường phía Nam nhưng mà khi đến nghĩa trang ở cái Tây Ninh ý, thì chỉ thấy một uh, tấm uh, trên trên một tấm bộ tấm bia thì chỉ có ghi mỗi tên là Trần Mạnh Hùng mà không để ngày sinh cũng không để quê hương cho nên là gia đình cũng rất băn khoăn là không hiểu đây có phải là là phần mộ của của của của anh trai anh cường không cho nên là gia đình mình cũng đắn đo cũng quyết định là thôi để anh nằm lại với đồng đội của mình ở trong ấy chứ không đưa về bởi vì nếu có đưa về quê hương thì có khi chẳng hạn có khi lại cũng không ấm áp bằng nằm với đồng đội trong ấy và xuất phát từ điểm đó thì anh cường có viết bài thơ như thế này đình bạch trang trang nắng rát cây in điểm xương mái tóc vẫn tìm mộ anh xa xôi bao nẻo chiến tranh nơi anh ngã xuống đất lành miền tây xác sơ cây lá nghiêng gầy cốt xương còn mất đâu đây bộ phận bạc ngàn đồng đội xa gần lặng hình bia đá vạt lần đau thương linh thiêng anh hãy chỉ đường về kia nỗi nhớ thương vô bờ máu đào thắm đỏ sắc cờ đài sen hương tỏa tôn thờ ngàn năm hỏi đâu mộ chí anh nằm cái bài thơ nó kết bằng cái câu hỏi cũng tương đối là nhức nhối hỏi đâu mộ chí anh nằm có thể là khả năng ở ở dưới cái tấm mộ kia có khi lại là một liệt sĩ khác mang tên cũng tên là trần hồng trang và cái câu hỏi này cùng với những cái bài thơ hoa gạo ờ, của bác thì có thể nói cùng với cường thì những cái nỗi đau chiến tranh hôm nay vẫn chưa ngủ quên và vẫn chưa lành sẽ trong tâm hồn với con người Việt Nam và chúng tôi nghĩ rằng là à, những nhà thơ hôm nay có lẽ à, sẽ cùng với những nhà thơ của một thời trận mạc như thời thơ Nguyễn dân Mậu cũng như thế chúng tôi đi qua chiến tranh chúng ta vẫn nghĩ về những năm tháng ấy rất trân trọng những cái gì mà à, các liệt sĩ đây hy sinh cho tổ quốc hôm nay xin cảm ơn các anh các chị người thứ hai ba, ba tôi muốn như thế là giới thiệu đó là một tác giả trẻ chị võ cẩm thúy tác giả võ cẩm thúy đã tốt nghiệp cái lớp bồi dưỡng viết văn nguyễn du của hội nhà văn việt nam à, tôi đã đọc thơ chị khi tham gia giảng dạy cái lớp viết văn này thơ của thúy có độ lắng sâu tinh tế của cảm xúc cùng nỗi trằn trọc của những tự sự đầy hoài niệm mà bài thơ mùa xưa là một dẫn chứng tôi xin đọc bài thơ này mùa đến rồi xuân đi lại hanh hao nỗi nhớ trăng khuya soi một nửa biến đỗ kia trồng trành đời thăng trầm mong manh biết bao là cách trở bóng chiều như tàn lửa chút hoàng hôn mệt nhoài qua rồi những trông gai gánh buồn vui một thùa qua rồi mùa mưa lũ chống trèo đợi đón nhau thấp thoáng trong nỗi đau là phật đời dâu về âm thầm trong ngực xé là chuỗi dài long đong chút nắng gọi đằng đông mà sao ra giết quá như vừa quen vừa lạ ấm áp hiện mùa xưa thơ của võ cẩm thúy chỉ làm thơ năm chữ rất nhiều ờ, và tôi cũng bắt gặp ở trong các cái, các cái tác giả trong tập này cũng có rất nhiều người làm thơ năm chữ tôi đấy tôi thấy đấy là một tín hiệu rất đáng mừng bởi vì vừa qua ở trong câu lạc bộ thô chúng ta các anh các chị làm thơ lục bát nhiều quá và làm thơ lục bát nhiều quá cho nên cái độ hay của thơ lục bát ấy, nó bị tãi ra à, chúng ta tìm thơ hay thơ lục bát rất khó thì tôi nghĩ rằng là chẳng hạn các anh chị nên tìm lại những cái thể thơ như thơ năm chữ thơ sáu chữ những thơ khác đi thì tôi nghĩ sẽ là có những cái phát hiện mới sẽ có là những phát hiện mới hơn một người thơ nữa tôi xin à, được giới thiệu là nhà thơ bay nhà thơ Mai Xuân Dương anh cũng là người biên tập trong cái cuộc ờ, thơ này à, tôi có biết anh Mai Xuân Dương đã có có nhiều một số tập thơ và thật ra là với tác giả Mai Xuân Dương thì tôi thấy là anh ấy là một cái tác giả thơ tương đối là là, là, là dùng chữ rất kỹ và à, có nhiều cái ấn tượng rất thi vịnh khi nói về cái chốn quê hương đồng đất đã gắn bó bao đời với ờ, hồn thơ người Việt ở trong này anh có bài quê hồn quê du phố à, và cái bài cổ thơ kế bài thơ cô động ngắn mà ý đại ngôn ngoại hồn quê du phố hồn quê thơm vị khoai bùi thơm hương sắn lùi mẹ ủ quếp cho than hồng tìm vỏ áo ngô nương dâu đất bãi vẫn chờ đợi ai hồn quê vương dọc phố dài ai mà chẳng có một vài trốn quê tinh mơ lại muốn tìm về hồn quê du phố vỗ về ly hương à, có thể nói cái bài thơ này là nó rất trùng với cái chủ đề của cái tập thơ này là nơi ta tìm về thì hóa ra ở trong cái nơi sâu thẳm của tâm hồn mỗi người làm thơ quê hương vẫn là nhạc điệu gần gũi thân thương nhất để chúng ta à, tìm về à, tôi thấy là hơi tiếc là anh Mai Xuân Dương làm thơ đã lâu rồi nhưng mà tôi phó chủ tịch hội nhà văn Hà Nội thì tôi cũng chưa thấy anh làm chưa thấy anh làm đơn hay anh làm đơn rồi chưa biết đề nghị anh à, Dương như thế là sắp tới sang năm làm đơn hội nhà văn Hà Nội ngay rồi <laughs> ờ, một tác giả nữa tôi xin nhắc ờ, đến à, trong này là nhà thơ Lôi Vũ Đỗ Trọng Vũ anh là nhà thơ hội viên hội nhà văn Hà Nội thơ của anh có một số bài thơ biểu lộ một cái cá tính à, thơ khá mới và à, giữ mạnh ấy. như những bài thơ trong câu thơ à, tháng 3 đêm nào gọi bằng tên xuân trôi nghe vụ vỡ hương đời nào lên men mà lòng đêm vần vũ nghe như từ vũ trụ thiên hà dậy tiết xuân trội trộn vào niềm mê dụ bung sắc màu tháng ba ờ, nó chỉ có ý cô thơ ngắn nhưng mà tác giả ấy đã cố gắng dùng những từ không cũ và chính như vậy như thế là cho nên là thơ anh nó có thể nó có nó có một cái, cái gì đó động lại đặc biệt chẳng hạn như trong một cái bài thơ rất ngắn này anh viết về cái chuyện và đã có của nhà văn tô hoài viết trong cái vợ chồng ma phủ thì anh viết như thế này mệnh mái tóc xanh như núi rừng tây bắc hút hồn sau mỗi đêm về mỹ gieo mặt trời lên má hun cái bắp vàng trên vai mắt trong tựa con suối tóc uốn rộn bậc thang cho ta bừng sống lại mỹ là con gái trói mình nhà thống lý bá cha hoa ban hé nụ nghe tiếng tù và anh thổi đêm xuân ta trọng sàng tìm mình cởi đi dây nô lệ đuổi con ma rừng về làm mùa xuân cho ta à vâng cái bài này thì là anh xuất phát từ một cái tình yêu mà anh dám chọc thủng sàn để đòi đòi mình xuống với anh à, chúc mừng anh và anh cứ, cứ nên tìm đòi thế này và nhưng mà cái, cái tính chữ tình thì anh cố gắng anh để đừng để cho nó mất đi chứ nếu mà chẳng hạn anh hăng hái quá anh hăng hái đổi mới quá mà anh mất đi chính chữ tình thì nó nó, sẽ <laughs> nó sẽ mất đi một số chất thơ anh vũ ạ <laughs> à và sau này uh, tôi không có đọc như vậy tôi, tôi thấy cũng rất là là, là, là khó mình đó là ông uh, Nguyễn Xuân Thật à, bác thật có đây đúng không vâng một cái tác giả mà ở cái tuổi bác năm nay chắc là cũng nhiều tuổi rồi đúng không nhưng mà ở cái tuổi 74 là tôi căn cứ vào cái cái cái, cái năm mà bác ờ, sáng tác cái bài thơ này là năm 2017 đúng không? Ở cái tuổi 74 mà bác đã có một cái bài lục bát làm cho một nữ bác sĩ là phải lòng nhà thơ qua câu chuyện ghi chép bằng ngoài thơ à, khá sống động là bác sĩ ấy yêu tôi người bác sĩ ấy yêu tôi một cái tựa đề nghe nó có vẻ là cũng hăm hở lắm có người bác sĩ yêu tôi bờ lu trắng bờ môi hồng hồng có thần giao cách cảm không tôi xe buồn đã khiến lòng em đau em vừa ứa lệ xa châu từ xa tôi đã giàu giàu lòng trai vì ai người ơi vì ai mà mờ trăng bạc mà phai má hồng có cô bác sĩ kén chồng thuộc hàng răng trắng mã hồng cao sang cũng thước ngọc cũng khuôn vàng dập dìu lớp lớp hàng hàng vệ tinh câu hàng hàng vệ tinh nghe có vẻ nó nó nó, nó hơi mới quá bác nếu bác dùng cái câu dùng nó không vệ tinh thì có lẽ nó sướng hơn à, hàng hàng vệ tinh vậy mà nàng vẫn lặng thinh và nàng buộc sợi dây tình vào tôi bởi tôi tóc bạc da mồi hay vì nàng thích thơ tôi đa tình vậy là bác khẳng định là chỉ vì thơ bác đa tình mà nàng theo thế chứ muốn hỏi bác là bây giờ nàng nàng theo bác thật chưa hay là bài thơ này chỉ là một sự giả tưởng trong một cái nữ thơ của bác thôi ờ bác, bác, bác, bác, bác. Nên là cũng được bà này là tôi biết có sự thật có thật nhưng lại chưa biết mặt nhau <laughs> không tuấn là như vậy nè tức là lúc vừa thơ tôi tung lên ấy, thì cái cô bác sĩ này tôi phạm thị kim anh thật tình như vậy tới sài gòn vâng điện ra có không chưa biết mặt nhau mà từ sài gòn điện ra là em rất thích cho anh anh cho em xin một bài này mà thì tôi đã tôi nguyên rồi thì cô cứ cứ việc mà dùng thôi em muốn xin là xin để em sử dụng lâu dài đây đúng đúng là như vậy mà mời anh vào nhưng mà tình tôi không dám đi bởi vì là mình không thích trăng hoa nó thực tình như vậy thôi không sợ giá sợ gì nhưng mà thích trăng hoa đúng mỗi thơ mình trăng hoa ờ thơ thì trăng hoa con người mình là tính chất thế cho nên cũng tôi thường thường thường xuyên hương từ cho nhau mà tôi xin bao bóc pháp thật là bây giờ thì thôi rồi nhưng mà trước đây năm nào tôi vẫn có quà về tết của người ta bà xã tôi cũng có bà xã tôi cũng có năm một cái khác không biết cô như thế nào xin đi học thế nào mình như thế nào nhưng mà thực tình bà này có thật như thế vâng vâng cảm ơn à, nhà thơ Vũ Xuân Tuật à, tôi à, à, ở trong cái tập thơ này có có những nhà thơ thì viết thơ rất nặng và cái tính cô đọng của thơ cũng rất rất cao ở đây tôi muốn nói đến trùng thơ của nhà thơ Mai Thanh Sư Mai Thanh là hội viên hội nhà văn hàng đường Hà Nội nhưng đồng thời anh cũng là một người viết phê bình và trong cái tập thơ này thì anh hiện diện bằng những cái bài à, bằng một chung thơ tình thì trong đó tôi à, tôi xin đọc lại hai cái bài của anh đêm tình đêm hè thơm lững hồn sen thiết tha tiếng cuốc cây men rượu bình lim dim mắt liếc đưa tình bàn tay quờ chạm giọt tình rơi nghiêng đấy là bài thơ đêm tình của anh uh, xin tí nữa khi là anh Mai Thanh cho biết là cái giọt tình đêm ấy nó rơi như thế nào mà nó cứ rơi nghiêng mà anh không để rơi đứng à, bài thứ hai là với hoàng cầm ông sải bước trên dòng sông đuống mê mải tìm một chiếc lá rêu ông nay ta tìm ông trên đồng quê đầy lá và cũng tìm ta trong cõi thơ này à, một di chút xã xót xa hoài niệm về lá rêu ông của à, nhà thơ hoàng cầm à, thời sự viết thời sự mà không khô khan viết thời sự mà không minh họa viết thời sự mà không hô khẩu hiệu thì đấy chính là cái đích cần tìm tới của những bài thơ viết thời sự chẳng hạn như bài này chị Vũ Kim Dung nói này lần khấn mãi thì hoa la kèn thì loa kèn cũng nở tháng tư sơ tháng tư sang ngơ ngác gọi giao mùa xuân vội bước âm thầm che nửa mặt tấp nập phố phường bỗng hóa xa xưa tin thời sự cứa lòng như dao cắt mỗi bình minh nhân loại vắng bao người ngày tĩnh lặng mang nỗi đau thế kỷ cơn cuồng nộ vô hình gào thét muôn nơi viết lại trái tim triệu người như một thế giới gồng mình trong trận chiến tử sinh mỗi người dân tự biến mình thành chiến lũy đoàn kết yêu thương sức mạnh vô hình bi kịch hôm nay rồi sẽ thành xưa cũ còn mãi mãi muôn đời thông điệp tới mai sau một giấc mắt giữa nghìn năm vũ trụ cũng mãi cần sanh tấm lại trong nhau à, cảm ơn nhà thơ có thể nói là cái ờ, tính thơ sự đã được công nhận trong tập thơ này và đấy là chính là cái cái mà tôi tôi thấy anh cường cái được của tập thơ này các anh ấy chị biên tập và đưa vào tập thơ này những cái bài thơ nó nóng bỏng mà rõ, ràng là chúng ta mấy tháng trong cái mùa covid vừa rồi chúng ta sống với thất vọng chúng ta sống với lại lo lắng và bao nhiêu vấn đề nữa của xã hội nhưng mà để có được những cái này tôi nghĩ rằng là ở ờ, vũ kim dung có lẽ là bạn cần khai thác sâu hơn nữa à, để cho cái nhìn của chữ tình nó không cuốn bạn đi bởi tôi nghĩ rằng cái nỗi đau covid nó cần một thứ thơ khác nó cần một thứ thơ tự do của cái thơ khắc họa nó có thể dựng lên nó dựng lại những cái đau đớn của một thời đã qua và những người chiến sĩ áo trắng thầm lặng để chống chống lại cái cái, cái, cái, cái dịch covid này cũng uh, tương tự với lại uh, vũ kim dung thì uh, tống thị song hà à, cũng có viết một cái bài là hà nội mùa chống dịch cái tựa đề thì tôi cũng thích nói thật cái tựa đề này không thơ ấy thế nhưng mà rất may thì ở dưới nó lại là cái, cái, cái nền của cơ chế tình cho nên nó vẫn còn đọc lại được một hà nội rất riêng và rất khác đêm nàng bân hẹn rét tự thủa nào mưa chậm rơi phố xá kẽ lao sao người qua lại chẳng rành ràng như trước chút phiền muộn cứ quẩn quanh chân bước giọt sương đành vỡ vụn lúc bình minh kìa tiếng chim khe khẽ hót một mình vô ưu để đường ngõ vơi thanh vắng từng khúc rẽ cũng đường như mình lặng gió thở dài mắt hồ cứ trúng thêm giữa quanh khuya lá xấu đổ hoài thềm còi tàu quả kéo ngắn hơn thường lệ rồi sẽ đến ngày hạ mừng khôn kể nỗi buồn đi qua nhịp sắc tươi hồng những cánh cò lại trắng giữa bãi sông mây lãng đãng dệt ước tình hò hẹn liễu nghiêng bóng ai thẹn thùng vẹn lẽn hồ tây xanh sóng ích tận chân trời dã ngàn năm thành phố của ta ơi một hà nội thâm nghiêng và trầm mặc hai cái tứ thơ giống nhau hai cái chữ tình thơ gặp nhau và thật ra nếu viết về covid tôi vẫn muốn mong các nhà thơ chúng ta những các bạn hãy cố gắng thoát ra khỏi cái cái, cái, cái, cái vần điệu cái vần điệu làm sao cái vần điệu say thắm của thơ tình mà nó kéo chúng ta đi và đôi khi chúng ta có những ý tưởng mới chúng ta có những khắc họa mới với cái sự khắc nghiệt của con người của đời sống hôm nay đưa vào thơ lúc người ta cần tới là túi thơ giác và ở trong tập thơ này thì cũng tôi cũng đã thấy có khá nhiều những cái bài thơ có thể nó là nó cũng đã, cũng cũng cũng cũng, cũng đã nói được những những những cái, những cái điều như vậy và đấy là một cái điều chúng tôi muốn nói là thật ra ở trong cái tập thơ này có rất nhiều những cái bài những, những, những, những cái nhà thơ mà mà mà mà mà mà chúng mà tôi có thể bình được à, ờ, chẳng hạn như là anh à, có một có một nhà thơ như đợt trước tôi cũng đã, đã nhắc lại là anh Trần Trần Đức Lộc thì ở, ở cái bài thơ ở trong cái tập này tôi tôi tôi thấy khá à, ấn tượng cái bài thơ ảo vọng của anh xin như là cơn mưa rơi qua chiều em đứng dấu chân xưa ngập ngừng trên lối về đã muộn xin hoàng hôn không xuống mùa thu không có tên xin em đừng ngồi lại để tôi còn nỗi quên vâng cứ xin em như thế xin em vài năm nữa cạn xong một chén tình say nằm chung với đất lạnh sầu như tờ kinh xin như là cơn gió du tình một kiếp hoa hương tàn bay về xa sắc buồn vương ngõi cũ có thể nói cái bài thơ này nó cũng là cái phát hiện và tác giả đã dùng một cái technique kỹ thuật tức là dựa trên một cái tựa đề thôi là xin em và sau mỗi câu xin em tác giả biến thành một cái một một cái một cái khổ thơ đây cũng là một cái nhiều người thường dùng nhưng mà tôi thấy là à, anh Trần Đức Lập à, cũng đã có được những cái mà tôi thấy là rất thú vị à, có lẽ đến đây là tôi cũng đã bình tương đối nhiều các tác giả thơ ở trong tập thơ này nói thật với anh chị là tôi theo tôi đánh giá nhé gần như là các tác giả có mặt trong tập này tác giả nào cũng xứng đáng để được bình nhưng mà có lẽ sẽ hẹn các anh các chị một chiều khác còn hôm nay có lẽ là rất cảm ơn các anh chị đã lắng nghe trân trọng cảm ơn ạ à. à, đề nghị khán phòng chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ban chấp hành